dari posisi kita sekarang menurunkan sepeda motor kita biasanya pakai dump truck itu turun lagi ditarik dump trucknya ayo wih sekarang kita harus mendorong sepeda dan Amen. Thấy rồi. Đây đây đây. Ôi, kì bác, đâu ạ? Anh chụp anh đi. Thấy rồi. Đây đây đây.